bài ngày nay chúng ta vào phần một lớn phần lý thuyết phần lý thuyết và phần một nhỏ thí nghiệm <clears throat> thầy muốn các em nhìn đến đây để chúng ta có một thí nghiệm nhỏ nhé chúng ta hãy nhìn vào đây thầy có một chiếc thước có một chiếc thước như thế này cái vị trí trọng tâm của thước là vị trí O khi thầy đặt <clears throat> khi thầy đặt một chiếc lực kế lên thì thước này không nằm cân bằng chúng ta chú ý nhé thước này không nằm cân bằng không nằm cân bằng sau đó thầy đặt một miếng chất dẻo ở một đầu này thì lập tức chữ thước làm cân bằng. Khi chữ thước làm cân bằng rồi, <clears throat> thầy lần lượt treo ở hai vị trí trên thước, đó là vị trí O1 và vị trí O2. Ở vị trí O1, thầy treo hai cái quả lặng có tổng trọng lượng là P1. Ở vị trí O2, thầy treo ba quả lặng có tổng trọng lượng là P2 và thầy thấy rằng thước vẫn nằm cân bằng. Vẫn nằm cân bằng. Lúc này thầy bỏ tất cả các quả lặng ở vị trí O1 và O2. Thay vào đó, thầy thay 5 quả lặng này vào vị trí O. Điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta cùng nhìn đến đây nhé. Đây ạ, thưa cân bằng thầy thầy. Và lúc này thầy thầy đúng năm quả lặng mà ở vị trí omega 2 tổng hợp hết vào đây. Thì thầy thấy rằng à thước lành vẫn nằm cân bằng. Đó, chúng ta hãy hình dung nó giống như gì ạ? Hai bên đòn gánh của ông bà bố mẹ chúng ta vẫn hay gánh đồ ấy hoặc là khanh đồ đúng không ạ? Đấy. Thế thì ta thấy điều gì ạ? Ở vị trí O1 thầy có trọng lượng là P1, vị trí O2 thầy có trọng lượng là P2 và vị trí O thầy có tổng trọng lượng là P thước làm cân bằng có nghĩa là thầy có một cái kết quả như sau. Thứ nhất, tổng trọng lượng P <clears throat> tổng trọng lượng P sẽ bằng P1 cộng P2. Thứ hai, thầy thấy rằng thầy đo khoảng cách từ vị trí O1 đến O và vị trí O2 đến O thì thầy nhận thấy một cái tỷ lệ rất là hay. Đó chính là P1 trên P2 chính bằng D2 trên D1 và tỷ lệ này chính bằng O O2 chia O O1 ta thấy rằng từ cái kết quả thử nghiệm này cho ta ra được một cái số kết luận đó là phương pháp tổng hợp của hai lực song song cùng chiều. Chúng ta cùng nhìn đến đây nhé. Mục 2, quy tắc của hai, <clears throat> hợp lực ừ, hợp của hai lực song song cùng chiều như sau. Quy tắc như sau, hợp <clears throat> hợp của hai lực song song cùng chiều là một lực song song cùng chiều. Ta hình dung lại thí nghiệm P1, P2 và P có phải song song với P1, P2 không ạ? và cùng chiều chưa? Và đặc biệt, cái nước này có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.